Đây là hình ảnh thằng chó nhà mình mà mình xăm vào ngày thứ năm kia nó đi lạc. Vì tiếc thương nên mình quyết định đi xăm hình nó lên vai. Dân, và mình đã xăm. Với suy nghĩ, giờ thì mày luôn ở bên tao rồi nhé. Chuyện gì đến cũng đến. Xăm tới ngày thứ ba cũng là tròn một tuần nó mất tích nó mò về. Đúng, tự bỏ nhà ra đi xong chắc đói quá lại tự về cào cửa đòi vào. Hình xăm còn chưa kịp bong dãy mà mày đã mò về à con giờ thì đi đâu cũng theo. Kiểu như mình hển bùa dính ý, mặt thì khó đâm đâm mời các bạn cùng chiêm ngưỡng. Hình xăm chó được dài ngày thì chó cũng long ton chạy về. Đây là câu chuyện kể của một anh chàng về chú chó cưng của mình. Thương nhớ chú chó đi lạc, anh chàng đã xăm luôn hình lên lương với mong muốn nó sẽ bên cạnh mình mãi. Nhưng anh chàng lại không ngờ, ba ngày sau khi xăm, chú chó cưng đã trở về nhà. Quả là điều thần kỳ, những bức ảnh về chú chó có gương mặt hài hước. Hình xăm cùng câu chuyện về chú chó cưng trở về nhau sau 7 ngày của anh chàng khiến dân mạng không ngừng trầm trồ, thích thú. Hy vọng chú chó sẽ có thể ở bên cạnh chủ của mình trong suốt thời gian tới.